thưa bà là trên vườn này tổng số mình có bao nhiêu cây nhãn ạ? Tổng số là có 25 cây hay 30 cây. Cái là 27 8 cây gì đấy. Vâng. Và trên cái giống nhãn muộn Hưng Yên này thì cái quy trình bón phân của bà là gì ạ? Bón phân là ờ, đầu vụ thì mình ờ, tháng riêng 2 thì mình ờ, cho phân lân với lại phân chinic với lại đạm một ít nữa để cho nó bén mưa cho nó bén xuống. Cụ thể là ở đây lân bao nhiêu, sinic bao nhiêu ạ? Ừ, cứ đây thường thường là có Ờ, gần 30 cây là tôi bón mỗi một đợt là hai túi phân silic mấy độ 15 cân ân và vâng. mấy loại độ chục cân phân đạm đấy bón như thế thì cứ thường thường mình bón khoảng độ nếu thời tiết mà mưa ấy, thì mình phải bón thư giãn ra vâng. không sợ nó nhiều quá nó sẽ ăn nứt quả vâng. nó không ăn ăn ăn hết thế là một cái thứ hai nữa là đến ờ, độ khoảng độ nếu mà mưa thì kéo dài thời gian ra nắng thế mình kéo dài thời gian là nhìn cây mình cho ăn à. thế trong phải là, là cứ phải cần cứ phải là nửa tháng hay là đến 20 ngày là mình là cho ăn là không có cứ nghĩa mình nhìn cây này mình cho ăn rồi vâng. ừ, cái quả này thích lắm vâng. với cái nhãn như thế này thì à, bà có thể nói cụ thể là à, cái cái xin là nói là xin là cho à, 10 cân Thế và lân 15 cân, 15, 15 cân, cân cần 15 cây là cho 15 cân. Thì 30 ờ, trộn, cây này trộn lẫn lên trong vâng. để một cái chai rùa là đẩy đi. Đây cái túi 5 cân đây. Là tôi cứ hai túi này. Vâng. Ba túi này. Ba túi này là cần lấy cây nhãn là cho 30 cây. Cho gần 30 cây. Thế thì mỗi cây Mấy là này, ờ, chục cân lân. Vâng. Mấy chục cân đá là trộn lẫn vào nhau xong để một cái chai rùa đẩy đi là mình xúc cho ăn. À mình Đấy. có đào rãnh quanh tán không ạ? Ừ, không mình chỉ hợt hợt khẽ thôi chứ à. cây nhãn này không cần phải đào máy đào gì hết vâng. mình Thế chỉ bón nông cũng được mình bón thế nào? không không có phân chuồng từ ngày có cái phân chinic này là không có phân chuồng bón chung gì chất chỉ bón phân chinic thôi để này đấy vâng. các bà các bác này đây đây thế và đến cái đấy cái giống bên này này đấy. mình bón đấy là thời điểm bón nót thế còn bón thúc thì mình bón thế nào bón thúc thì mình cứ bón nai dai này là cứ không bón gấp được có nghĩa cứ nai dai thôi vâng nai dai nai dai thì mình được. mình bón như nào tới độ năm bữa nửa tháng nửa tháng 20 ngày bón một lần đến bây giờ là cũng sắp bón rồi đấy vâng. thì uh, những lần sau thì mình có thể tiến nuôi lên cho các bạn thấy những cây nhãn khác Đây, những lần sau thì mình bón thế nào ờ, lần sau thì mình cũng phải bón thế cũng vẫn bón thế ừ. và từ lúc mà đây các bạn phải vào càng này cái càng sai này sai lắm đây này nó cái gậy gãy đây này toàn để chống để mới đi được vào cái đường vâng đây chống này từ lúc mà báo nóc cho đến giai đoạn thời điểm này thì hôm nay là ngày dương lịch là ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì bà đã bón mấy lần rồi? Bón 3 lần. 3 lần và mỗi lần là đều bón với cái tỷ lệ như vừa rồi phải không ạ? Tỷ lệ như vừa rồi. Vâng. Đây, nhưng mình bón xong ừ, này là đến như thời này là mình sắp chuẩn bị tăng lên tăng hơi điểm này phải cho tăng phân lên. tới là mình tăng bao nhiêu? Tăng lên thêm một túi phân silic một mấy nãy chục cân lân nữa mấy nãy à. năm cân đạm nữa vâng. cho ăn đấy nó hợp lý và sau đây thì ta là cái đấy cái chủ nhãn nó da xanh cái quả nhãn này như nào da xanh mà đẹp vâng mai cái... ăn củ dày nó ngon lắm vâng bà thấy cái gai của nó thế nào thấy chuyện cái gai nó nó to ra gai to gai đây các bạn thấy là to gai nữa đấy cái này cứ rồi thì này thì tỉa này cái nhà làm nhà những cái tỉa này vâng. ở đây thì chúng tôi thấy là cái cái quả nhãn là rất là xanh quả nó không bị vàng quả xanh quả nó không vàng đâu đây, vâng, nó vàng. bạn đấy nó rất là xanh đây quả nhé nó rụng nhiều mà gai nó lẩy đều gai này đều các bạn này nó rất sai lắm đấy không phải phải trồng hàng vâng, cân vâng sai và lắm. thấy rằng cái tỷ lệ bà đánh giá tỷ lệ quả đồng đều chứ nào quả nó đều lắm đây không có quả to quả bé nó chứ chả tỉa quả bây giờ chất đây này đây nó cái vâng. chỗ trong nằm đây này này có tỉa quả đâu đây là càng cái cừu trụ này là quả càng to này đấy, kéo mạnh là rụng vâng ở đây thì ờ, thấy là ngoài cái việc mà quả đẹp và sai đồng đều thì thấy rằng nhãn phân bố trên cây rất đồng đều các bạn này đây chỗ nào thì các bạn ở đây, đây. nó rất Cứ là càng dưới kia này càng chống gậy không không đi được cái đường này đây nó rất là phân bố đồng đều tức là trên cây là chỗ nào cũng có quả và máy quay bạn có thể quay ngược lại về phía kia đi ạ quay ngược lại về phía đằng sau kia đây đây để cho thấy rằng các bạn là phân bố rất đồng đều đây này đấy trên cây chỗ nào cũng có quả nhé có, có đấy rất là sai đúng nào mà đây chủ vườn phải chống cái cây như thế này. cứ chống lên để mới đi cái đường này đống này là chưa chống được chống những cái cây như thế này thì mới đỡ lổ đấy. chống mình nối đi vào không cũng đi là mà cũng đi chị mà còn sát đất đây. ở đây bà đánh giá về tỷ lệ sâu bệnh thế nào thì hai châu gì chỉ có khu lần đầu là khu ờ, ờ, thế thôi đi đâu thấy nó liền như thế này là mình nói luôn Phải thử rất đi <coughs> Đây các bạn ơi Đấy bưởi này nhà tôi cũng tinh bón phân chín xinic rồi Đấy cũng bờ bón cũng như bón ừ, cho nhãn thế Đây là quả đây này Mai kia là cứ bà to bán trước ai thích vào tại nhà hái chứ tôi cũng chẳng phải đi bán quả nào ở chợ ở đâu đâu cứ ai lấy bao nhiêu quả là tự đến hái thích quả nào hái quả đấy cái cây này là quả đều đều, đều ở đấy quả ừ, được quả cây này còn sai hơn các bạn đi nuôi trong này cái tinh sống dậy hết rồi. trên những cây bưởi mà 7 năm tuổi này thì bà dự đoán là có bao nhiêu quả không đếm được không đếm chưa đếm được có thời gian đếm được nắm việc quá không để ý cây kia cây kia vị to quá vị trí này nó chúi hết vào trong nó chúi hết vào trong trong này nó chúi hết rồi đây đấy các bạn đấy nó chúi rồi à đúng rồi ui bên trong nó sai lắm các bạn này đây này chú cho đấy nó nó càng vít xuống nó càng nhảy đây là sai được kéo kéo em nó dụng quả à thế à nó kéo đây không thể dụng các bạn ạ nó vướng vâng. Vâng, à. vâng thưa bà lộc thì với cái ờ, vườn ờ, nhãn như thế này thì bà có phải dùng cái túi Philips 300 g này để phun không ạ không không phun cái gì chất Vâng. Chẳng phun cái gì hết. bà chỉ bón cái túi 5 cân không thôi. Chỉ bón mỗi túi 5 cân mà đơn giản ke ca bưởi anh thế. Ví vâng. dụ chị hết đây này. Lúc níu cả ai vào vào này. Cứ vào nhà mày không ra được. Thế nhưng làm đấy cứ từ ngày vớ xin là là là cứ bón cái phân này thôi không bón cái gì khác hết thích bà lắm ở đây về cái sâu bệnh thì bà có phải xử lý ờ, thuốc bảo vệ thực vật không ạ không chả phun phe gì cứ dòng nân mới lại cái phân chinic này mới ít đạm thế là như mà nhưng mà phải cái đạm ngoại cái đạm hà to ấy, thì nó mới tốt còn cái đạm hà bắc thì là kém đạm bắc nó bốc nó hay cháy cây cháy lá cháy quả Tức là mình không phải phun một lần thuốc trừ sâu nào chị Không đã phun lần nào thế mình mà nhãn phun mỗi cái đợt mà trước khi là nó chất ra hoa ra ra hoa thì mình phun ờ, phun cái, cái như là phun cái thuốc cái, cái, cái dụng hoa chống dụng hoa dụng quả à. phun kích thích cho nó chẳng hạn như là để cho nó đậu hoa đậu quả thế thế thôi thế là đã bỏ đến bây giờ có phun gì đâu chả phun gì hết đấy các bạn nó cứ rúc xuống này đấy rất đồng đều cái chùm này nếu như không dụng là cứ đều như này hết đấy ừ. đấy này cái chùm này đấy, đều quá ở đây bà đánh giá tỷ lệ dụng thế nào ít dụng nhưng mà trước thế là nó lắng quá là tôi không không tưới cho nên là nó cũng dụng đấy bây giờ mình chăm rồi thì không dụng nữa đây bây giờ hết thời để để dụng rồi nó dụng sinh lý nó có à, đấy nó có dụng sinh lý không phải thầy thầy là nó rụng sinh lý đấy dạ. còn không sao hết không phải phun cái gì cứ cạy nó ai là phải phun cái gì cho nó đậu vào quả mà thầy bảo không cứ cạy nó không phải phun cái gì hết để đấy càng trụ dưới này càng sai cái càng bên dưới càng sai bạn đấy cây này nó sai nó giấu quả nó chẳng có nhìn thấy đây lại thế này bà đánh giá về cái lá đây thì thế nào? Cái lá nó xanh đấy trông các bạn nhìn nó cái xanh xanh, xanh bình thường thôi. Chứ trông xanh xanh gắt xanh gì hết. Nó không xanh gắt cái phân chinic này là nó nó nó bền, nó bền lá, nó dày lá. Nó dày lá các bạn ở đấy, nó bền dày lá lắm. Nó dày lá cho nên là nó không cháy không gì Đây đến đâu. Ông thưa bà là uh, ờ, nhãn thì thường là ở giai đoạn mà từ giai đoạn này cho đến giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì nó dụng rất nhiều. Không thì... bây giờ không dụng rồi. Vâng. Nó dụng rồi đấy, rất là dụng rồi, bây giờ nó không dụng. Dụng sinh lý bao giờ nó phải dụng. Cái bí quyết của bà đây là gì ạ? Không, cái này cả bí quyết thì rất nó có sinh lý của nó rồi, mình cho ăn đầy đủ thì nó nó nó, nó đầy nhiều quả nó sai mà nó ít dụng hơn thôi. Vâng, thế thôi. Không có bí quyết gì cái này này, rất dễ, nhãn này thì dễ lắm. Nhãn giống nhãn hương Không nhưng mà nhãn năm nay là nhiều lên mất mùa. Nhưng mà tại cái vườn nhãn này mà vẫn sai được như thế này thì ờ, 15 năm chưa có xinic thì có được xanh này không được như này cây cối không được đẹp thế này đâu từ ngày có xinic thì là cái gì cũng đẹp trong vườn là hoa quả cái gì cũng đẹp quả nó rất đẹp các bạn quả nó tươi quả mà Đây nó cắt tỉa nhưng mà nhà nhà nó việc quá đâu có hai vợ chồng đâu không thuê người làm chất cứ mua là cứ đấy bán đấy chẳng thuê người làm thì chất cho nên là bởi vì nếu thương mình tranh thủ mình làm nên nó cứ nấp khuất ở trong này rồi đấy ừ, trong này và đến ờ, lúc mà chuẩn bị thu hoạch thì bà cho chúng tôi ờ, làm một cái clip Ờ, bây giờ tôi đang đến các bạn này ờ, Bóc cái quả nhãn cho các bạn xem là cùi nó dày Cùi dày lắm, năm ngoái cùi dày Bán ngày năm sáu chuyến, không bán buôn Bán nẻ ra tiền hơn à. Bán nẻ ra tiền mà chỉ tội mệt thôi nhưng mà cũng ham được nhiều tiền Và cứ <laughs> vút đấy thôi, ham lắm ngày bán năm sáu chuyến à. Buổi sáng bán 4 chuyến, 3 chuyến Cứ về trên nàng là người ta dặn là mang đến là cứ tranh nhau Nhặt hộ là cứ thế là lấy thôi, chẳng có gì mà nhặt hết cứ thế Và vâng, bà có thể giới thiệu về Ờ, địa chỉ cũng như số điện thoại của mình đi để nếu tới đây các bạn ừ. muốn mua nhãn nhãn ngon nhãn sạch muốn mua nhãn sạch nhãn dùng phân xịt chất lượng cao tại cây cho như vâng. thế là ừ, thôi là thôn Nguyễn Thị Ngọc thôn Xuân Dương xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh số điện thoại của tôi là 0334 112 535 đấy nhà làm đủ các thứ thần dùng cái phân này thôi với cái phân này là không phải xin phân bò phân chuồng khổ cả ra cái này vãi sướng lắm thế như bắt được vàng ấy và các bạn ơi, những bạn nào muốn uh, mua nhãn sạch hoặc là các bạn cần tư vấn về uh, cách dùng Vân Silic để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao trên nhãn thì mời các bạn ờ, đến trang trại của bà Lộc ở đây để được uh, tư vấn cũng như là tham quan. Đây đây. Và... Đây thích phải chống gậy hết này, chống lên không thì không đi nổi cái đường đây. Bằng vâng, đây thích phải chống hết đây này. Tất cả này đều những que này này phải chống hết đây. Nếu bạn cái này ra này các bạn này đấy bỏ hết ra thế này cho nên cũng dụng hết đấy. đấy nó sai như thế này nó sai bên trên nó sai như thế kia các bạn cho nên phải cứ phải đưa chống lên thế này để nó mới đi này nó bên này thế này các bạn là cứ chống hết đây cứ chống từ đây lên trên thì đất cứ chống như thế này để nó cái đi không thì chui dưới gầm cứ lon con đi lên tủ lợn đi cho cá nó cũng vất vả thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của bà Lộc để bà Lộc tư vấn. Bà Lộc ờ, là những người mà không chuyên canh về nhãn mà cũng ờ, mới dùng phân Zinic trong vài năm nay nhưng mà năm nào cũng được bội thu như thế này đấy từ ngày biết Zinic bây giờ là sai ngày đấy vâng mọi ngày không Và... được cái này đâu mặc mà dù ngon là... lắm bón phân Zinic này ngon và dậy mùi các ông lắm mặc dù là về kỹ thuật không giỏi như các Đúng là à, nhãn thì mới thôi Chứ các không, không. thương ờ, ờ, các nhà vườn của Hưng Yên không giỏi như nhãn ở Tây Ninh hoặc là ở một số vùng khác nhưng bà Lộc đã dùng phân Zinic của chúng tôi trong nhiều năm qua và năm nào cũng bội thu như này và để nhắc nhở các bạn rằng à, dùng phân Sinic thì trong những thời tiết bất lợi thì chúng ta càng nên phải dùng phân Sinic để thì nó chắc chế. cây chắc cây lắm chắc, chắc cây. quay chắc quả chắc, chắc cây chắc quả, quả nó không dụng tăng tỷ lệ đậu quả và hạn chế dụng quả các bạn nhé đúng đấy không dụng đâu các bạn ạ còn cái phân này nó chắc quả lắm chứ nó không có có ừ, quả ấy đâu đấy cây cái lá lúc nào cứ như thế này xanh xanh mà hồng hồng như này này đấy chắc lắm không có dụng cháy quả gì hết